Ok, hello, xin chào các bạn Hôm nay thì mình um, chơi một tựa game là Joker Island Express Ok, start game nhé um, Game này mình cũng vừa nhận ở ờ, trên uh, Epic như vài tuần trước thì phải Hôm nay mới tải về chơi Rồi, chúng ta cùng bắt đầu nào mình cũng chưa xem qua review hay gì cả không biết là nội dung game như nào thì uh, nhìn sơ qua đây có vẻ thấy uh, game khá cute đấy ba slot uh, có ba slot để uh, save game random mode random randomize mode start game start game luôn nhé uhm, mình chưa biết cách chơi của con game là kiểu gì Đây con gì đây Chiếc mũ Đội mũ thuyền trưởng à Uầy, game game te vãi trưởng ạ, à. thề Đồ họa te vãi trưởng Thôi, xong phim rồi Chiếc mũ ở đội đội đội đội sát vào đảo và chúng ta đi bằng phím ok oh, tắt unity rồi holy fuck khủng long à đây có khủng long đúng không enter nói gì chả hiểu luôn Ok, cho mình một gì đấy Ok Nó vứt cho mình một cái gì đấy Sau nó bay đi mất rồi À mình là cái con bọ ờ, Con bọ lăn cứt à Trông có vẻ giống nhỉ Lăn lăn lên cục tròn tròn này Không rời ra được luôn á Ok Nhặt được cái món đồ ấy rồi Wow Chuyển cảnh luôn Space Là sao? Chưa hiểu lắm Chỉ biết đồ họa cute thôi Đây có một hòm thư à, Space okay. à, ờ, Như nào nhỉ? À, space để mở túi đồ à? Đây là túi đồ à? Không thể dùng được Ok Ok À Ok À Ok bên này À chơi kiểu như pinball ấy Hay đấy nút ờ, Nucip bên Trái thì um, là, là điều khiển màu xanh nút Nucip bên phải điều khiển màu vàng ok con này là có thể dùng cả hai chơi kiểu trò pinball đấy này này này này chơi kiểu trò pinball của Windows à, cái này chúng ta cần uh, à, 30 quả cam để mở để lóc lóc cái bật đấy ui má tiếng to quá giật cả mình ạ vai à, nổ mẹ thề con đéo thế con lươn à à rồi giật cả mình có thể là mấy từ câu tiếng anh thoại này thì mình có lẽ là phải dùng google dịch để dịch cho anh em thôi nhưng còn vốn tiếng anh của mình quá là hạn chế để à, dịch và nói trực tiếp được ok thế bây giờ chọn map nào vẫn đi map này con lợn này nó có cho mình qua đéo đâu ở đây rồi mở được cái này rồi ok không cho bố mày qua bố mày đi đường bên trên luôn uầy uầy uầy uầy uầy uầy uầy uầy ôi xì tôi phải đi lại rồi Đây rồi Đây rồi Đây rồi Hay đấy hay đấy Chơi kiểu pinball Ơ kìa Có một phát nữa Khổ ấy à Con kia thì bị dính vào cây quả này ạ à. à, Trời ơi sao đã quay lại Từ từ xử lý hết cái đống trong này đã Rồi luôn hai hai hai quá rồi đây rồi đây có cái này wow Uầy, quay chậm luôn ạ xịn xịn xịn xịn xịn ờ, con gì đang ngủ ấy à? kén cái này đóng kén chắc là con gì đấy ra mở được này Uầy, cái này đi đến bao giờ thì nó mới là điểm kết thúc nhỉ ấy hơi nhẹ mở được hòm này ok ơ oh, từ từ mình không thể nện một cách mạnh mẽ vào đây được à đây rồi gọi được con này thức dậy rồi à phải có cái can phải có cái can đấy thì mới gọi được con này thức dậy hợp lý ấy à à nó đẩy đẩy đẩy đẩy mình nhớ lại từ từ ở bên trên này mình cần phải khám phá nốt cái khu vực bên trên này trong chóng quay quay trong chóng ra phần đường à bên mình có cái kèn rồi hay quá bây mình có kèn là mình thích thổi lúc nào cũng được mình thích thổi cái quần què gì cũng được luôn lên đây này à, đi hơi quá đà cái phím nó bị sao ấy nhỉ nó kiểu chơi nó không hơi hơi bị không liên quan nhau cho lắm bạn ấn nhầm nút shift với nút enter Wow, à đây, đây là kính Có một cái kính viễn vọng để mình soi map này Đấy là ở vị trí bên góc bên trên bên trái Ok Ok Uầy Ken này Uầy Ken này đẳng cấp thực sự luôn à Thế thổi được cả cái kia luôn Mở cái này luôn này Uầy uầy uầy uầy bên trên cái bông hoa đấy nó có vấn đề gì á có vấn đề gì không có vấn đề gì không Uầy, chốt chốt Wow Wow ok kìa à? Ở kìa Ở kìa Ui Tung một đống hoa quả trái có mẹ nó cây ra luôn à Đây rồi Ok Space từ Uầy, à đi thu thập nấm à Nó ờ, te thực sự Chỉ thế thôi đúng không? Đây là kịch mẹ thôi Nó làm nó làm À đây bây giờ mình phải phải, phải, phải đi ngược lại từ mở này ra Đây, phải đi ngược lại từ đây Đây này Chuẩn có phát vào lỗ cho nó ăn luôn này được không đây này ui không được không được Uầy Hợp lý Ở kìa hoa, Một đống hoa quả bên trên đâu rồi Thôi thôi thôi quay về quay về Quay về ok thoát thoát cái chỗ này kiểu gì nhở từ từ nha thoát quay về bên bên cũ kiểu gì nhở đây đây đây đây nhìn ở bên trên お酒 bên trái đi trái bên dưới bên trái mình chưa qua ấy ấy ấy ấy tí nữa thì rơi đây rồi đây rồi hay quá em ơi Ui. vỡ à đây vỡ rồi Ôi kìa gì đây cái gì đây chưa đủ lực chưa đủ lực chưa đủ lực đây rồi làm nào để đi qua được bên bên bên, bên dưới kia nhỉ buộc phải lên đây ạ à, bây giờ sẽ quay về kìa ơ kìa ơ kìa không qua được phải thật chuẩn phải thật chuẩn vẫn chưa qua được kìa về nơi sản xuất nào rồi Ai đi xuống bên dưới đi đường bên này đúng không? Uhm, mở cái này luôn. Nhiều quả mà. Không được Đi bên này như hơi bị sai thì phải Uầy uầy uầy uầy uầy ở à đây quá trời hoa quả luôn Từ đây đây đây mở mở khóa chỗ này Trời ơi gì đây đây là cái gì thập à kìa không qua nổi luôn không được phải đi đường bên dưới không À đây, bắt cầu qua, bắt cầu qua, bắt cầu qua Ui ui ui ui ui ui Ui Wow Ơ, à, là về lại chỗ đầu tiên rồi Từ từ nha, có gì đó hơi bị sai sai đây Đây về chỗ đầu tiên rồi cái phòng của cái khu bên này mình chưa qua mà đầu tiên phải gạt lên bên trên kia mình chỉ đấm một phát lên ok nhá rồi nó quay lại chỗ này quay lại chỗ đầu tiên này kìa Trời ơi Gãy xịt à Đây nha Đây nha Đây nha Đây nha Đây rồi chuyện con này rồi chưa được ở đây đây không qua được có thể lấy đà đâu nhỉ đây lấy đà được lấy đà được lấy đà được ok luôn hết này Ở bên dưới cũng xong này bây giờ phải đi qua cái chỗ con mã dài dài là mình giật mình kìa em qua gì nhỉ à? chưa cho qua à? Cave Cavemerum Poison À cho nó ăn nấm Ok nhiệm vụ complete À tab là bản đồ bé à Ok Cho mình qua đấy mở luôn rồi nhé xoắn gì đủ cái này đi thì cửa mới mở này đây rồi bên kia một cục nữa là xong ok uhm, làm nào để ăn được cái hòm ở bên dưới này nhở hòm bên dưới này đi đường nào nhờ chưa thấy đường đi luôn á Ui Quay lại đi đường bên trên à trên này mình qua hết rồi hết sạch xanh xanh rồi còn đâu đây có mấy cây nấm này ok ok 150 fruit luôn ok cái tổ gì đấy chưa kịp đọc ở đây rồi đường xuống bên dưới đây ngoài thế là nó sẽ mở à mình đi đến đâu sương mù mở đến đấy ok bên trên chưa ha khám phá thế giới lòng đất sau vậy cha bố khỉ Kiểu gì nhờ Lặn, lặn xuống kiểu gì Be like uhm, Không lặn xuống được Cục này nó nổi Này Hình như phải đi qua bên dưới Mà wow không thể nào mà đi được Thôi đi được bên dưới trước vậy Ôi ôi ôi ôi ôi ôi ăn hết chỗ hoa quả này ui ui vào đấy có bị làm sao nhỉ trông gai gai trông nguy hiểm quá pop pop pop ôi ôi ôi ăn cái hồng kia khó thế rồi đây tới công chuyện luôn Uầy Bốp bốp bốp bốp ừ, Cái gì đấy Con gì đấy À phá được cái tổ này rồi bắn phát mình lên trên luôn ạ à. kìa pha đảo à ờ lại rồi quay lại đây ôi, con bọ mình kiệt sức luôn này phá được cái tổ kia rồi Ok, có vẻ như là vừa rồi chỉ là một màn tutorial nho nhỏ Ok Rồi Map của chúng ta còn rộng lắm anh em ạ Chưa thể phá đảo được Từ xuống dưới này Em còn gì nốt à bị rơi đây bị mất mất quả mất quả mất quả mất quả ui, ui phọt quả ra mất mất hết quả thì chết à bây giờ về thì làm cái gì để về Chết mẹ rồi Ai đâu đâu đâu đâu đâu Ôi trông con trông con của mình đuối sức thế Ôi không đẩy lên được luôn á Hoặc kẹt ở đây nhá đeo hiểu bây về kiểu gì luôn Đánh mãi không trúng cái lỗ kia à gì đây? ở à, đây rồi ơi ui trời ơi đây rồi đây rồi chạy chạy chạy chạy chạy kẹt ở đây mẹ ăn cướp thử đi qua được trên này chơi ta chiêu làm nào để chìm đúng không nhỉ Máy này sẽ cho cái gì đó ăn tap để xem nhiệm vụ thể là đi thêm đi đi tiếp đằng này đi tiếp đằng này thì phải rồi luôn con ong hello hello chị ong vàng sao rồi chấm than này nói chuyện tí đấy name là kickback Không, chưa mở được nè đây à đây đi xuống bên dưới oh my god này mà mình muốn đi xuống xuống chỗ này thì mình phải mở được cái ấy này ờ, cái kia ok cái hiện tại chưa mở được à còn ông này đỡ cho mình một mạng để mình qua ôi ôi ôi ôi ôi ôi ấn nhầm bên ấn nhầm bên nhầm bên Nhầm bên, nhầm bên Bác Hồng hy sinh hơi nhiều Đây rồi Mở được này Ok Bác Hồng cho mình thu thập luôn rồi Xem map rồi Đấy, chà chà Có hình một con khỉ đột Ok baby Ok baby Ok baby Baby Baby boo Baby boo Baby, baby boo Kiểu như mỗi mỗi cái phần map là một cái mini game của pinball vậy để chặn để cho nếu mà mình không thích ở đây nữa thì mình sẽ được ra ngoài ba lần ba lần đánh với cốt tinh đây coi Ô không đi được đường này à? đây đây đây đây đây hên hên cũng được này wow Uầy, lên cao dữ dội vậy lắm kìa xịt rồi đây toàn cục xanh mà hai hai hai hai hai hai ui Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh Đỉnh chưa Ui ui ui Ui Mẹ lên trên kiểu đỉnh cao luôn Ủa, dưới rồi quả mình chưa ăn được Chui phát lên đây luôn ạ Đây rồi Ăn luôn cái hòm như còn gì nữa 200 plus, À từ từ bên, bên trên này mình còn chưa ăn Chưa ăn cục nhân sâm Củ nhân sâm của tôi ơ à, Không qua được à Phải lấy đà kinh Kinh thật là kinh Không được Ok, chui xuống dưới đi Kìa Sao lại trời âm u với sấm chớp đùng đùng vậy bóc Fix Lager Ok Nhiệm vụ mới Ok nhận nhiệm vụ mới rồi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đi được qua bên kia nhỉ Ok Ta cần 10 củ nhân sâm bên mình mới có 4 củ Ui Ghê thế Gì đấy Bạch tuộc à có mẹ mấy cái vòi vòi như, như con đỉa vậy Sợ quá Từ Vâng, gần gần tới chỗ mẹ hồi kèn rồi này chỗ nhiệm vụ đầu tiên của mình rồi này ui bắt con này luôn ạ nguy hiểm nha em đi cheers later Thank you.

Wow Và nhiều nhiệm vụ quá đái luôn ạ à. Đây về đến làng rồi à Và có một thứ mới Yes à, số con vẹt này là, là họ thư ok dùng bên dưới nào bác này bác gì đây bác gì lông xù này Wow, xuống dưới kiểu gì ta từ nha Làm nào để xuống dưới Làm kiểu gì mình mới có thể xuống bên dưới được nhỉ Phải khóa nước hả Không củ nhân sâm bên dưới kìa à? có vẻ như là chưa đớp được vẫn còn đang hơi bị củ chuối ok lên đây xem nào có gì hot big zero ơ à, sao trăng lủng léo này Wow, 80 ạ mình vẫn còn 10 Ok đi ăn quả đi farm quả đi farm quả đi farm quả Ok Gửi thư đầy hòm Đây cái chiếc khoai nhỉ Được đi khám phá nốt bên này á Chưa hiểu tại sao lại không qua được bên kia Con mẹ nó Let's go baby à. Dạ. Đâu được Khó thế nhở hoặc Hoa quả trái cây bên này này Bên thế đi đường nào ta À, thế phải đi đường bên ấy này chưa mở Chưa mở mây ขวาภาพขวาภาพขวา Thank you. ok ờ đang bị khóa này đang bị khóa nút đoạn này rồi hmm làm nào để vào trong kia được ta nhiều nơi nữa ừ, nếu mà cứ cứ cứ oánh ở đây nó cứ bị luẩn quẩn đấy Ủa? có một cái nhân sâm kìa sớm đấy ăn nhân sớm đấy à đường này đường cấm qua à? qua thì sao Ui. à rồi pha xuống ấy luôn xuống đáy luôn đèo đèo đèo, mình phải lên đây chứ 80 chứ chứ lên lên nhầm hướng này thì phải bị kẹt ở đây rồi đây có mà farm quả cả ngày lại chị ong vàng đỡ cho mình một mạng ui chết luôn ạ à. chết nhở Hay là cái gì đấy? Vì làm sao đấy? Sao tự nhiên lại số 9 lại lên số 10 vậy? Rồi ôi, thoát rồi, thoát rồi, thoát rồi Con mẹ mày Ở đây có chỗ cụt này Đây rồi Cốt lõi là ở, ở cái đoạn này Cốt lõi là ở cái đoạn này Củ nhân sâm đâu mất tiêu rồi nhỉ? Đây chúng ta phải đi đâu nữa? Tiếp tục đi tiến về phía trước vậy. trước đi xuống hầm check khỏi đây trả mình 250 thôi space Rồi, không đi được tiếp rồi hết quả hết quả bên dưới này dưới thì cũng cần phải 80 mới mở được hết rồi hết rồi hết rồi quay về farm quả tiếp mẹ này thế nhờ biết qua kiểu gì chắc chắn nó không phải qua đường phía bên dưới này rồi chắc chắn nó không phải qua đường bên dưới quả tiếp vậy tám mươi quả mua mở hết cái đi à kia còn bốn bốn chấm cơ mà đúng không 走嘛。 Daí. qua bên kia được à Xem nào Ê, chỗ chấm than được ạ à. kìa ốc sên này cứu bọn ốc sên này ra ờ, kìa ngu nữa nhỉ à, kìa à đây là quay về không được chưa làm xong quay về Bắn trúng luôn Gì à wow, ờ, toàn trượt vậy Xúc toàn trượt ok ờ, kìa Nãi ra con ốc xin để cả kìa Nào Chuẩn không có chỉnh nghe chuẩn không hoàn chỉnh này đúng nhé chuẩn không hoàn chỉnh này không phá được à đâu được rồi đây là hơi bụng ngáo đi xuống dưới xem nào ui được quá nhỉ dưới nước vậy chết đi mẹ rồi sao quá đéo được đéo gì mà cùng ngoài đó được hay thế nhở dưới luôn kia đi vòng này trước phá à, mấy khứa ốc xe này bay lên bay lên đây, bay lên đây, bay lên đây, hay à tướng nhau rồi rơi Ui. rơi này đéo ăn thua mấy nhở đâu nên lại à? rơi cho nó chuẩn đi wow. Phiêu hay hai, hai, hay hay ôi vẫn nổi rơi chuẩn tí này rơi cho nó chuẩn một tí này rơi cho nó chuẩn một tí này vẫn không qua được phải ăn hết được chỗ quả này nữa chắc chắn chỉ còn cách mẹ rơi từ trên cao đúng không xuống ăn được một hai quả này thua đéo gì sâu lượn luôn ui rồi nó rơi xuống ăn được một cái ạ à. bên này cái nhẹ hỏi mấy chú thỏ này tiếp amazing lại ngắm view chà chà quả cái này thì chưa mở được uhm. bắt đầu bí bắt đầu bí rồi tại sao nó không vào đây được nhỉ củ kiện đụng vào đéo sao luôn ạ đéo ổn đéo ổn đéo ổn hết sức là không ổn Get off. que eu usei, aranha. ấy chà ở kìa đây rồi mà gặp ông này nói chuyện chứ đây rồi Mấy ông này giống nhau quá mẹ, nhầm Hepsi böyle bıçaklarını tiếp theo đến chỗ kia ya Ah, salah di lane. Duh, dan di sampai dia. tiếp bên này chứ gì đủ mà khó thế nhở đây rồi đây rồi ơi à mà lại trượt ạ đây rồi đây rồi hay lắm ôi ôi đây rồi đây rồi đây rồi thế giới luôn thế giới, thế giới luôn thế giới luôn Ôi kìa Sao có thể đi như vậy được Này Đây rồi Đây rồi qua bên này luôn chứ gì nữa ra đến bên này rồi đấy bây giờ nhiều quả này Surprise, surprise. chết mẹ thế để quay về từ đầu kiểu gì nhỉ là đi kiểu gì ta đi đường nào về đây cái này thì đang bị đóng băng chưa mở đường này thì bị sẵn rồi căn căn căn căn căn con ốc sen nổ để để phá cái kia Nè, khó nhở kìa Sợ nổ luôn rồi khó đấy khó đấy khó đấy khó đấy lấy con ốc sen đã kìa nổ luôn này ya si toy. Uy, uy, uy, lại được ở đấy ạ Cày thế Rồi rồi rồi rồi rồi rồi Đây rồi đây rồi đây rồi Nào Đếm nào Ô kìa This Lúc cần thì đeo được ạ à. Thế nhở chuẩn không hoàn chỉnh này tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách ở ờ, kìa sao Mẹ gửi toàn lỗi thế nhở Đen thật Có mỗi cuộc đấy Cái lúc cần gầy chúng thì không có bom nữa thì lại lại oanh chúng em không hiểu kiểu gì ôi trời ơi trời ơi là trời rồi xong ạ ai liền xịt bao nhiêu quả ty, boy. まだ xong rồi lỗi nặng quá địt địt mẹ mất hết cả quả ui rồi 157 bây giờ còn có 159 quả rồi sợ đi xuống dưới này Dis, dis. Có mỗi chỗ kia thôi mà Không qua được Đây, đây rồi Ồ. Đấy à trên chơi chó này nữa đầy rồi kìa Trượt hết ạ Không thể tin được sao nữa rồi sao nữa kìa yeah. ตูนหน่อยนะ trồng cây nấm luôn ạ trồng cây nấm vào hồ đất luôn rồi cây nấm trả cho mấy quả chuối rồi ơ ờ, kìa ăn còn xịt bầy bé bọ trên này đéo biết ăn kiểu gì Đây kìa, rồi chấm than này lấy cái tun lên cho bên trái bên ngoài ok luôn ok vừa sửa lại cái cầu này rồi đúng không ngon ngon ngon báo tin gì đây oh. đi lên trên nào Gì đây Thần cây yeah. 没有。 chưa đủ quả 听见。 kìa Đấy chưa Lên đây chứ gửi thư à đi hòm hòm thư nào nhét đống thư vào này rồi trong nhà này có gì Ồ, oh, một chú chuột Đang tắm giặt Ok Đội này ở trong này chú đông à Chuột sóc sủng các kiểu này. Mèo này oh, cáo luôn ạ à. nhau được nhưng mà con cáo ấy không ăn thịt bọn này và con chuột to hơn cả con cáo ai chà con chim này chạy đi đâu mấy con chim này chưa hay chưa ui quá xuất sắc quá xuất sắc luôn bằng anh này chịu rét giỏi nhỉ trên đỉnh núi tuyết luôn ạ à. dann xịt quả này được nhỉ Vô lý thực sự ạ Ồ má Vô lý Đeo chịu được Ăn hàng tới nơi rồi Chưa, ra đó. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh. Thôi, nổ mẹ mất con ốc xe này rồi. Không kịp về rồi. Ôi, mẹ suýt đã kịp. suýt nữa thì kịp đây Kìa Ở kia Ồ sao Mất con này Bắt mãi được Con ốc sên Cùng nhìn như bìu vậy Đeo điều được qua bên cổng bên kia luôn Đây rồi Đây rồi Về là nhà này Ở kia không phải không phải thứ này sẵn này Chọc vào đây rồi Ù ma Cuối cùng cũng ăn được ạ à, Sao ve chỗ nào nhở khả năng là Sao ve cái rồi nghỉ tại đây thôi gì thì à, theo dõi tựa game Joker này ở phần 2 nhé. Bye bye.